One two three，go。草原最美的花，火红的萨日朗，一梦到天涯，遍地是花香。流浪的人啊，心上有了他，千里万里也会回头望。草原最美的花，火红的萨日。 世间的人啊，心上有了他，有种幸福叫地久天长。天下有多大，谁的志魂广？大路有多远，幸福有多长？ 欢乐又牡丹，这样的生活，爱人在身边虽只是天堂。ở nơi xa cuối chân trời, có cánh hoa rơi dịu dàng, tạt nhật lãng đẹp mộng mơ giữa ngày đầy gió. Chàng trai đứng ngắm hoa rơi, trong tim mang đầy tình yêu, dù ngàn dặm xa không quên những lời yêu đầu. sao ấy người vẫn đứng ngắm hoa rơi ngước lên nhìn trời cao rồi tự hỏi rằng liệu đây có phải thiên đường con đường trang bước đi có thanh thang gọi mời bầu trời rộng lòng bình yên cũng là bao xa tiếng gót ngựa nghe đã quen tiếng du dương ai đàn nơi đồng xanh cùng bước qua những chân rời gió đưa đi khắp đồi đường thuyền trôi ngày bình yên rồi cũng được bao tiếng gót ngựa nghe đã quen ánh trăng nơi chân mình cùng người thương thì dù đâu cũng là mái nhà ở nơi xa cuối chân trời có cánh ngựa rơi dịu dàng tạt nhật lãng đẹp mộng mơ giữa ngày đầy gió trăng trái đứng ngắm hoa rơi 天涯不问，那些爱的花，花红的灿烂，我一样热烈，我一样奔放。至今的人儿啊，心上有了他，有种幸福叫地久天长。